thứ này làm về truyền thông về marketing và kiên là làm công việc đó suốt 5 năm nhưng mà sau đó thì sao các anh chị kiên thấy cái việc đó nó không đưa lại cho kiên một cái cuộc sống thành công như là kiên mong muốn thế là kiên đi ra ngoài đường kiên nghỉ công việc kiên bỏ cái bằng thạc sĩ qua một bên và kiên bỏ những cái gọi là cái lớp mạch nà bằng cấp mạch nà trưởng phòng mạch nà giám đốc tất cả kiên bỏ hết tất cả và thậm chí bỏ cả xí diện của mình qua một bên để đi ra khởi nghiệp với cái nghề bán xôi các anh chị ạ à. bán xôi ở vỉa hè lề đường ở đầu đường xó chợ nha anh chị theo nghĩa đen luôn và Kiên phải cầm cái bạn này rao chào ở cái khu đường Hoàng Sa ở bên quận 3 các anh chị ạ ở ngay cầu sắt đường Hoàng Sa đường bờ kè á đường sắt và sáng nào Kiên cũng rao như một người hàng rong đúng chất người hàng rong xôi ông Minh ơi xôi ông Minh ơi mời các anh chị vô ăn xôi à mình chào mình mời người ta đi vô ăn xôi cái cửa hàng xôi của mình và nếu như mình không làm điều đó người ta không vô anh chị ha mình sẽ bị ế và tâm lý mình đã khởi nghiệp rồi mình đi từ con số 0 đi lên mình rất là sao ạ à? mình mà không nỗ lực cố gắng thì sao ạ à? ngày hôm đó chết đói tại vì bây giờ đã nghỉ những công ăn việc làm nghỉ đi làm giám đốc rồi nghỉ đi làm công công việc rồi thì sao ạ à? thì thì mình phải lăn ra ngoài kia để kiếm tiền lăn ra ngoài đường để kiếm tiền và bây giờ kiên sẽ chỉ cho anh chị cách làm sao để lượm tiền ở ngoài đường nha lượm, tiền ở ngoài đường phố rất nhiều một ngày kiếm thấy cả hàng 10.000 người hàng trăm ngàn người đi qua mà mỗi người đó là họ có tiền ở trong người tiền nó đang chạy ở ngoài đường việc của chúng ta là lượm vô thôi đơn giản mà có phải không anh chị và đặc biệt lúc này kiên luyện cho mình khả năng siêu hoạt ngôn và khai mở kim khẩu lên xa cái quan trọng cái thời điểm đó khi mở được lên xa nha anh chị lên xa năm các anh chị có rất nhiều người không biết nhưng sau này Kim biết được một cái bí mật là những người thành công giàu có lãnh đạo họ đều là những người phải mở ra được kim khẩu mở được lên xa số 5 lên xa số 5 nằm ở khúc giữa xương quai xanh ha anh chị ha còn mình có 7 cái lên xa thì lên xa 5 nó nằm ở ngay cổ họng của chúng ta và khi chúng ta khai mở thì chúng ta sẽ thu hút được tài lộc thành công đến cho cuộc đời của chúng ta à các anh chị đó là lý do tại sao mà các anh chị sẽ thấy rằng những cái ông tướng những ông lãnh đạo những ông gọi là chủ doanh nghiệp như ông chủ á, anh to nói lớn trường năng lượng họ đích cao anh chị ạ, hiệu chiều được mọi người khiến cho mọi người thuần phục thì ngày xưa Kim đi bán xôi Kim cũng sao rau rất to Kim rau một lúc một ngày 3 tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng Kim rau Kim chào rất to Kim phải nói rất to và xung quanh đó là 100 mét bán kính 100 mét ai cũng đều phải nghe cái tiếng của Kim rau và sau đó họ đi vô và kết quả là gì anh chị lát nữa Kim sẽ cho các anh rồi cái kỹ năng thứ tư là kỹ năng đàm phán và thuyết phục khi kiên ra khởi nghiệp các anh chị à là 5 triệu thằng bàn kiên cũng ra khởi nghiệp cùng lúc với kiên luôn mà nó được gia đình cho nó 500 triệu để nó đi mở cái quán cà phê mở quán cà phê nó tiền điện tiền nước tiền uh, nhân viên tiền mặt bằng tiền sản phẩm rồi trang thiết bị rồi trang uh, đề co rồi trang phục này kia và đâu đó chỉ cần hơn một tháng là nó bay sạch 500 triệu và nó phá sản còn kiên đi ra khởi nghiệp chỉ với số tiền 5 triệu nha các anh chị thì doanh thu một tháng của Nghi là 500 triệu và cứ làm ngày nào làm là bán hết xôi ngày nào làm là bán hết xôi không có ế từ lúc mà ra kinh doanh cho đến lúc mà làm cho đến nay là không có ngày nào bị ế hàng cả anh chị ạ à. không ế xôi xôi có bao nhiêu là bán hết bấy nhiêu và đây là những cái tài sản của Kiên là các anh chị đây là những thứ mà nó đã giúp cho Kiên mà có kiếm được nhiều khá là nhiều tiền các anh chị ạ à. cái thời điểm đó là đây là cái phòng vệ sinh của nhà Kiên là nó rất nhỏ nó chỉ có hai mét vuông thôi và Kiên ngồi trong đó mỗi lần mà đi nấu xôi về là Kiên phải trà một cái lượng xôi cái nồi xôi nó phải chất chồng lên tới trình nhà luôn cái nồi xôi này to lắm các anh chị à mỗi nồi xôi này á, nó có thể chứa gần gọi là hai ba chục ký xôi đó các anh chị à hai cái bình ga mỗi ngày nấu mới đủ và mười mấy cái bình xôi như vậy một ngày Kiên nấu 150 ký xôi nha anh chị một tháng là bán được 5 tấn xôi rồi cảm ơn chị Trang rồi ok các anh chị thời điểm đó là bán hàng kỹ liền được kỹ năng bán hàng luôn kỹ năng bán hàng thì sao các anh chị khách hàng vô họ ủng hộ rất nhiều họ tới rồi họ cứ thế mà anh có những khách hàng một tuần họ anh 7 ngày có những khách hàng một tháng họ anh đủ 30 ngày luôn các anh chị ạ à. họ anh mà họ không thấy ngán mà đôi khi ghi tuần hỏi ủa sao anh anh không thấy ngán à không cứ thích anh rồi thôi tại vì họ tới họ rất thích bên kia bán xôi anh chị ha và thời điểm đó Kiên bán rất là tốt doanh thu một tháng là 500 triệu và một tỷ đầu tiên trong cuộc đời của Kiên Kiên kiếm từ cái việc mà Kiên bán xôi ha các anh chị ha Kiên lượm tiền ở ngoài đường phố hè phố theo đúng nghĩa đen nha các anh chị ha đó các anh chị thấy không? rồi và Kiên sẽ chỉ cho anh chị biết bí quyết từ cái marketing du kích mà Kiên đã sử dụng cái kỹ năng thứ sáu là marketing mà Kiên chưa thấy ai làm à, đây là một bạn nhân viên của Kiên nha bạn này đang rao chào từ lúc 6 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng và bạn này đang ở trong mưa đội cái nón ở trong mưa rao các anh chị sẽ nghe tiếng nó ồn thậm chí có rất nhiều người ghẹo và cho nên là đùa ghẹo bạn nhưng mà bạn vẫn cứ tươi vui vẫn cứ rao và bạn này cái khi mà bạn rao á, thì xung quanh của bạn là giờ 50 mét người ta vẫn nghe ơi, ơi. đó người ta ghẹo các bạn không luôn đây là một bạn quản lý là đang là chào là đằng sau là bán còn đằng trên là rau chào marketing du kích marketing du kích là marketing không có tốn tiền nha anh chị ha rồi bạn thân kiên đây kiên cũng phải ra chào và cái năng lượng hồi đó khi khai mở được kim khẩu thì kiên rao chào quanh một 100 mét bán kính là ai cũng nghe tiếng rao chào viên anh to nói lớn lắm anh gì và hút được cái năng lượng mình cao mình hút vào khách hàng rất nhiều một ngày kiên bán được một ngàn hộp xôi nha các anh chị ha một ngàn hộp xôi và các anh chị thật ra cái quan trọng nhất mà để có thể mà bán được một ngàn hộp xôi nó nằm ở đâu anh chị thông qua cái việc đào tạo nhân bản hệ thống nó mới khủng một mình mình bán nó chỉ được vài ba một mình kiên bán là được hai ba trăm hộp xôi nhưng mà có nhân viên kia vô là bán được 1.000 hộp xôi thông qua việc mình phải huấn luyện đào tạo cho các bạn và các anh chị biết không ạ à? Kiên huấn luyện đào tạo Kiên có hơn 30 nhân viên có 10 cái chi nhánh Kiên đào tạo huấn luyện và các bạn này 18 19 tuổi sinh viên thôi các anh chị ạ à? và họ rất chăm chỉ nhiệt tình và khi Kiên đào tạo với các anh chị Kiên đảm bảo có những người học đại học xong ra bán hàng không bằng những người này những cái bạn trẻ này là sinh viên năm nhất thôi anh chị ạ nhưng mà được máu lửa và kinh huấn luyện đào tạo có bao nhiêu kiến thức kinh học ở trong sách kinh đi học các chương trình huấn luyện đào tạo cấp cao kỹ năng mềm và phát triển bản thân kinh đào tạo hết cho các bạn và truyền luôn cả cái lửa khởi nghiệp cho các bạn luôn cái quan trọng là trong bạn các bạn ở đây đều có máu làm chủ bởi vậy khi ra bán hàng các bạn trở thành siêu sao bán hàng nhanh chị ha các công ty các chị đào tạo cho người ta là nhân viên bán hàng còn kinh đào tạo cho những người này trở thành người chủ đi bán hàng luôn bởi vậy các bạn máu lửa cái việc mà các anh chị khi ra mà rao chào đứng trước hơn một ngàn người hai ba chục ngàn người là cái việc mà gần như phải xé bỏ đi những cái lớp mặt nạ phải bỏ cái sự xí diện của mình xuống mình muốn kiếm được tiền mình đừng bao giờ xí diện ai còn xí diện người đó sẽ không bao giờ giàu có được đâu các anh chị à khi nói với anh chị về điều đó luôn ông lý gia thành nói rằng khi mình nghèo á hay bán cái xí diện để mà kiếm tiền nhưng mà khi giàu có rồi thì mình lấy tiền mình mua lại cái gì gì bằng cái việc mà mình đi làm từ thiện hoặc đi giúp cho người khác còn khi nào nghèo thì đừng bao giờ xí diện háo đừng có nghĩ rằng tôi có bằng cấp đại học tôi có thạc sĩ tôi có tiến sĩ tôi có bằng cấp này tôi là ông trưởng phòng này tôi là ông giám đốc kia bộ mặt của tôi rất là đẹp đẽ tôi mặc vest như vậy thì sao các anh chị ạ thì tôi phải làm những gì nó, nó xứng tầm với tôi nhưng mà ai còn có một suy nghĩ háo huyền mà gọi xí diện như vậy thì sẽ không bao giờ bán hàng giỏi bán hàng và có thể làm sao à làm được mà khi mình không giỏi bán hàng thì làm sao mình huấn luyện đào tạo cho đội nhóm của mình và các anh chị phải nhớ rằng bán hàng là một trong cái nghề khó nhất ít ai dám làm vì nó liên quan tới xí diện và khi mà bán được hàng rồi đó là một trong những ngành nghề có được thu nhập cao nhất trong tất cả các lĩnh vực bán được kim cương bán được bất động sản bán được bảo hiểm bảo hiểm nha bảo hiểm và bất động sản là là một trong những cái sản phẩm khó bán thằng anh chị ha rất khó bán mà nhiều người ta muốn bán ầm ầm và giàu có rồi ok bao nhiêu trong số các anh chị đã hiểu cái điều mà Kim chia sẻ rồi anh chị nào thấy tuyệt vời thì comment xuống bên dưới tuyệt vời đi à nãy giờ nghe Kim, Kim kể câu chuyện rồi không biết là đang các anh chị lạc lối về đâu rồi tuyệt vời comment xuống bên dưới tuyệt vời à cái bí quyết của cái sự mà gọi là sao kiếm được nhiều tiền thu nhập cao nó nằm ở đây nha các anh chị ha rồi rất tuyệt vời thì comment rất tuyệt vời cảm ơn chị đó kiên đã nói với anh chị là tại sao kiên kiếm được lượng lượng được tiền ở ngoài đường đánh ra là như vậy đó tiền ngoài đường nhiều lắm chúng ta phải có một cái tư duy khoáng lên tư duy của sự thịnh vượng là tiền không khan hiếm tiền rất nhiều quan trọng mình có chịu ra đó mình nhảy ra đó mình lấy nó không rồi đây là kỹ năng gì kỹ năng kiên dạy cho các nhân viên của Kim nha Kim vé mai mát lên trên cái bảng ở treo trên tường và Kim dạy hàng tuần Kim dạy mấy ngày cho các bạn kiến thức mà Kim dạy nó sẽ hay hơn kiến thức các bạn sinh viên học ở trong trường đại học Kiên không nói chủ quan tại vì mình đã từng học đại học và thạc sĩ rồi các anh chị ạ à. học kiến thức ở trong trường đại học chỉ là học nghề thôi học nó chán lắm học khái niệm không à đi ra ngoài đi ra ngoài làm á, những kiến thức gần như là không sử dụng tới trừ những cái nghề như là uh, kế toán đặc thù uh, kỹ sư xây dựng hoặc là bác sĩ thì nó nó sẽ liên quan rất nhiều nhưng đa phần những cái ngành nghề mà nó chung chung như là học về uh, quản trị kinh doanh đi học những cái ngành chung chung á học xong rồi đi ra trường á là bắt buộc phải có kỹ năng thì kiên dạy cho nhân viên của kiên tí kỹ năng vua là kỹ năng tự học nha rồi tự học như thế nào vé mind map ra luôn rồi đọc sách siêu tốc như thế nào kinh vé ra mind map chỉ cho các bạn từng bước rồi vé mind map như thế nào nè kiên kiên chỉ những cái phương pháp học như thế này và nhờ như vậy các truyền cho các bạn cái khả năng tự học tự nghiên cứu đam mê cái việc học và học là học phát triển bản thân học kinh doanh học khởi nghiệp tuyên truyền cái lượng khởi nghiệp cho tất cả các bạn luôn rồi những cái này mỗi ngày Kiên trước đây Kiên dạy cho các bạn trẻ với một cái tâm huyết là gì Kiên mong muốn là các bạn không đi theo con đường của Kiên phải đi một con đường rất vòng đại học rồi thạc sĩ rồi leo lên chức trưởng phòng giám đốc là là 30 tuổi ngoài 30 mình mới được những cái cái như vậy nhưng mà như vậy cái mức lương thì sao ạ một ngàn đô hai ngàn đô nó không đáng với so với những gì mà mình sao ạ mình nỗ lực mình học thì thay vì vậy đi học khởi nghiệp đi học kinh doanh đi học bán hàng học marketing học những kỹ năng thu nhập cao đi và kim chia sẻ hết cho tất cả các bạn với một cái tâm thái gì các anh chị cho đi hoàn toàn miễn phí dạy cho các bạn giúp cho các bạn để tương lai các bạn để đi ra ngoài kinh doanh buôn bán được cái gì đó mình cho một cái tâm cho đi và nhờ những cái kỹ năng này nó là hạt giống để sau này thiên ra làm trainer các anh chị sẽ thấy đó đây là chi nhánh số 1 đây là chi nhánh số 2 chi nhánh số 3 chi nhánh số 4 chi nhánh số 5 số 6 số 7 số 8 số 9 số 10 rồi sau đó là bán nhượng quyền cho người ta nữa các anh chị ạ đây là hệ thống của Kiên và Kiên không thể làm được điều này một mình mà phải thông qua nhân viên và huấn luyện đào tạo cho các bạn với một cái tâm thái tất cả các bạn đều là người chủ trong tương lai ha các anh chị ha và họ làm rất nhiệt huyết rất nhiệt tình bán như là những chiến binh vậy và cái luyện được cho mình kỹ năng gì đào tạo nhân gì luyện được kỹ năng marketing bán hàng rồi sau đó huấn luyện đào tạo cho hệ thống nhân bạn hệ thống này lên và mình khi mình đã giỏi rồi mình có thể nhân lên 100 cửa hàng cũng được là chuyện bình thường nó có công thức rồi và đồng thời kiên luyện cho mình được cái kỹ năng cuối cùng là kỹ năng lãnh đạo và truyền động lực cho người khác các anh chị có thấy ai đi bán xôi mà à, trao tặng bằng khen cho nhân viên giống như là ngân hàng không các anh chị nhân viên của Kim bán giỏi là Kim xếp tháng đó là thưởng nóng cho các cho các bạn đó và có bằng khen đàng hoàng cho các bạn các bạn đi làm công việc này là bán thời gian đi bán xôi là công việc nó bình dân bình thường lắm nhưng mà riêng kiên là kiên đặt cấp cho các bạn lên và bằng khen của kiên và phải thiết kế bằng cái gì anh chị bằng tiếng anh một cái bằng cấp bằng tiếng anh để làm sao để sau này các bạn là quản lý đa phần các bạn đều là quản lý hết được bằng khen này các bạn đi xin việc làm chỗ khác các bạn có thể điêu những cái mức lương cao hơn tôi trước đây từng làm quản lý ở một cái hệ thống đồ ăn thức ăn nhanh tôi có một cái bằng ờ, khen hàng tháng như vậy bằng tiếng anh nè nó rất là chuyên nghiệp và như vậy trên tôn nhân viên của mình lên khi khi tôn nhân viên của mình lên như vậy á, các bạn sẽ thấy mình là lãnh đạo chứ không còn là một nhân viên quèn một cái sinh viên chưa ra tốt nghiệp ra trường cái bạn này là cái bạn hồi nãy rau nè xôi ông anh ơi là cái bạn này rau rất là to nội lực nè bạn này là bác sĩ nha học bên ờ, ngành bác sĩ là quản lý cứ áo dài là mà là quản lý nha rồi bạn này cũng là sau là tương lai là sau hướng đến việc mở ra quán ăn vì bạn này học về ẩm thực rồi bạn này là một trong những cái quản lý tốt nhất giỏi nhất của bên game là cứ một năm cũng phải ba bốn cái bằng khen như vậy cứ cứ cứ bán giỏi là khen thưởng bạn này ra khởi nghiệp rồi bỏ học bỏ học đi ra khởi nghiệp bán ờ, đồ ăn về hè anh chị ha có được những kỹ năng copy được những cái của game ra làm rất tốt các anh chị thấy thời điểm đó kiên đen không à thời điểm đó kiên là một ngày kiên ngủ được có ba bốn tiếng à hai giờ rưỡi sáng là dậy để bà nấu sôi rồi nấu một ngày 150 kg sôi rồi đó, à, lo tiền bạc này kia đến 10 giờ đêm bắt đầu mới là tắm rửa này kia đi ngủ mỗi ngày ngủ được trung bình khoảng 3 tiếng đồng hồ các anh chị ạ thời gian đó là thời gian cực khổ nhất trong cuộc đời của Kim nhưng mà sao mình làm rất vui ngày nào mình cũng tràn đầy năng lượng mình ngày nào mình cũng chiến đấu hết và sao ạ tặng thưởng cho tất cả các bạn truyền động lực cho nhân viên của mình và và Kim thấy được cái sự trưởng thành lên rất nhiều của các bạn nhân viên của Kim các bạn làm giỏi là kim thăng cấp lên làm quản lý rồi bạn này là tổng quản lý một viên hiện tại cũng ra khởi nghiệp luôn rồi các anh chị ạ à. kim truyền cái máu khởi nghiệp cho các bạn rồi các anh chị có hệ thống của kiên nè các bạn bên trái đây là những cái quản lý mặc áo dài nè. mỗi bạn là quản lý một cái chi nhánh cho kiên còn những cái bạn mặc tập về là nhân viên à, các anh chị ha kiên luyện được kỹ năng lãnh đạo và khi làm được điều này rồi các anh chị khi mà kiên nhân hệ thống của lên kiên lên rồi kiên được quyền lên level số 8 trong trong ra khởi nghiệp nó có 8 level nha anh chị ra kinh doanh có 8 level level 1 là bắt đầu là mình chỉ là cái người ra khởi nghiệp thôi nhưng mà level 8 là level thoát ra khi mình lãnh đạo mình và là mình mình xây được cái hệ thống rồi á là level 8 là mình được quyền thoát ra khi mình thoát ra rồi mình được quyền đi làm những việc khác mà mình không còn phải ở trong hệ thống nữa đó là cái level cao nhất của người kinh doanh khởi nghiệp mặc dù cái mô hình của Kiên rất là nhỏ rất dễ dàng thoát ra nhưng có nhiều anh chị làm công làm xưởng lớn làm kinh doanh to họ làm việc rất nhiều tiền nhưng mà họ không biết cách thoát ra họ cứ làm chết dí trong công ty có họ mình mới làm không làm không có họ thì cả công ty không làm được bởi vì họ không có quy trình dạy khống lãnh đạo khi có thời gian rồi Kim bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu là đi chơi đi trải nghiệm chỗ này chỗ kia bù lại cho những tháng ngày sau vất vả có thời gian thì sao ạ đi đi làm từ thiện và các anh chị phải biết rằng đi làm từ thiện không phải là mình đi cho đi nha các anh chị mà đi làm từ thiện là đi trả ơn cuộc đời các anh chị phải có một cái tư duy này nha đi làm từ thiện không phải là đi chia sẻ đi giúp người khác mà để giúp cho bản thân mình để trả ơn những cái gì mình đã nhận trong cuộc đời này mình phải đi giúp lại cho người khác đó là trách nhiệm ha các anh chị trách nhiệm của bản thân của mỗi người chúng ta rồi và ban đầu á, thì hai vợ chồng rất là cãi nhau rất nhiều nhưng mà khi làm chung với nhau á, thì bắt đầu là hiểu nhau hơn chứ mới đầu rất là cãi nhau về sau á, hiểu nhau hơn ít cãi nhau và cười nhiều hơn ha các anh chị ha và sau đó thì Kim đi theo sứ mệnh sứ mệnh của mình khi mình đi bán xôi nó chỉ là sao công việc công việc đi bán xôi là gì anh chị công việc đó cho mình thu nhập cho mình tìm cho mình kiến thức kiến thức kỹ năng và kinh nghiệm kiên rất biết ơn cái nghề bán xôi cái nghề bán xôi này á, thực ra hồi đó là thời nghiệp kim không biết làm cái gì không biết bán cái gì thì có cái cô gần nhà truyền cho kim cái nghề bán xôi này kim rất biết ơn cái người đó cô đó một ngày cô bán được có ba bốn ký thôi nhưng mà cô chị ờ, kiên toàn bồ mọi thứ luôn thì kiên đến khi kiên bán thì một ngày kiên bán được 150 kg xôi hơn cố rất nhiều nhưng mà phải nhờ vào cái ơn của cố truyền cái nghề cho kiên rồi sau đó thì sao các anh chị kiên đi theo sứ mệnh của mình như các anh chị đã thấy rồi đây đây công việc này các anh chị thấy đó bình thường đó, ở, ở trên là rất là đạo mà mặc đồ vest rất là trải chú rất là sạch sẽ rất là ngon lành nhưng ở dưới cái mặt quần đùi tại vì sao bây giờ kiên làm việc đúng cái đam mê của mình làm công việc được tự do về thời gian một ngày các anh chị làm có 3 tiếng đồng hồ buổi tối thôi các anh chị ạ buổi tối là kiên huấn luyện kinh đào tạo chia sẻ cho học viên của kiên còn nguyên một ngày kiên có thời gian để kiên làm những công việc khác đọc sách rồi uh, làm những công việc mình yêu thích tự do hơn ngày xưa chỉ có 4 tiếng để nghỉ ngủ khi bán xôi còn bây giờ thì sao anh chị mình vẫn giữ thói quen mỗi ngày dậy 4 giờ sáng ha, vẫn dậy sớm nhưng công việc của mình mình làm đúng cái đam mê thì tự nhiên mình sẽ tỏa sáng hơn mình làm đúng cái mình ngồi đúng vị trí thì tự nhiên cái trường năng lượng của mình nó cao hơn và lúc này vũ trụ sẽ rót cho mình rất nhiều nguồn lực tự nhiên mình cảm thấy rằng mình hoạt ngôn hơn mình sáng suốt hơn mình làm việc có hiệu quả hơn mình đam mê hơn mình máu lửa hơn nha các anh chị do đó các anh chị phải tìm cho ra được cái sứ mệnh cuộc đời của mình để mình có được cái giá trị và hiệu năng cao nhất anh chị ha rồi chị lên chị chị lên quá tâm huyết quá tuyệt vời à, anh đặng hoàng minh tuyệt vời hương lên cảm ơn các anh chị anh minh chị rồi cảm ơn anh chị ha rồi các anh chị đã thấy rồi đó cái việc mà muốn chúng ta gia tăng thu nhập nó giống như vậy thôi